Kính thưa đại chúng, bây giờ Thầy xin kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện. Cái câu chuyện đại chúng biết là ông trời đế thích thì ông là vua cõi trời. Nhưng mà trong những lần mà thiên chúng tụ họp thì ông thấy có những vị thiên tử hào quang rất rực rỡ, gọi là hào quang lấn, lấn át cả hào quang của ông luôn. Ở đây cụ thể như là thiên tử Indaka, khi mà đến dự cái hội gì ở trên cung trời là hào quang của ông lấn lướt cả hào quang của, của vua trời đế thích thế ông trời đế thích là ông buồn lắm nghe ông cũng buồn mình là vua mà hào quang mình thua nó nghe không? thế thì tìm hiểu ra mới biết là cái vị thiên tử indaka này là trước khi sinh lên cõi trời ấy, là vị ấy đã làm rất nhiều phúc ở trong ruộng phúc tam bảo đấy Đấy, trong kinh nói là tiền kiếp thiên nam này sinh trong cõi người trong thời kỳ có Phật và đã tạo nhiều thiện pháp như bố thí cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Đó. Cho nên sau khi mãn kiếp người thì ông sinh lên trời và là một vị thiên tử có những các cái uy đức và hào quang rất là đẹp đẽ, rất lớn như vậy, át kể cả cả vua cõi trời, thưa đại chúng. <laughs> Đấy. Thế thì ông vua, ông Ngọc, ông trời đế thích này này, ông biết như vậy rồi ông mới tìm cách để ông nhất khoát thôi mình phải làm sao để cho mình bòn thêm phước nữa cho ông ấy bàn với lại cả vợ tức là hoàng hậu vua của đế thích đấy à, hai, hai đứa mình sẽ giáng xuống dưới trần nha để tìm cúng dường cho chư tăng đệ tử phật thế lúc ấy thì ông mới nhìn xuống hạ giới thì ông thấy ngài ca diếp ngài đại ca diếp ấy, vừa mới nhập diệt thọ tưởng định xong ngài mới mới xuất định mà ngài đại ca diếp thì ngài có cái hạnh nguyện là ngài chuyên đi khất thực của những người nghèo khổ vì ngài biết những người nghèo khổ là người thiếu phước báu chân họ bị nghèo khổ vậy bây giờ thôi mình đi khất thực để cho họ được gieo phước để cho họ được trồng phước và họ có phước cho họ bớt khổ và hết khổ cho nên ngài đại ca diếp chuyên đi khất thực của của những người nghèo khổ thế thì Ông vua trời đế thích này, ông thấy Ngài Ca Diếp vừa mới xuất định xong và biết rằng Ngài sẽ đi khất thực. Và Ngài sẽ đi khất thực là đi toàn đi vào những chỗ người nghèo thôi. Thế thì ông bàn với vợ là chúng mình sẽ biến thành hai cái người thật là nghèo khổ để tìm cách cúng dường được cho Ngài, Ngài Ca Diếp. Thế là hai vị biến thân xuống dưới cõi trần này, cũng dựng lên một túp lều, <laughs> rồi ở trong đấy. Thế thì Ngài Ca Diếp đi khất thực thế thì đến nơi á, thì mới thấy đại đức ca diếp ấy, thì ông à, đế thích ông mới nói gọi vợ là này bà ơi đại đức đang đến trước cổng lều của mình đấy bà có gì đem ra để bát cúng dường đến ngài không tức là hai vị bây giờ hiện thân nhưng phải đóng kịch xuống dưới để đóng kịch đấy. Đấy. thì lúc này thì vợ của vua trời đế thích mới nói ông à ông kính thỉnh ngài dừng lại để để độ cho vợ chồng mình đi và lúc ấy thì ngài ca diếp đi đến nơi và ngài đứng lại cả hai mới cung kính sớt bát cúng dường ngài vật thực mà ngài vừa thọ nhận phảng phất mùi hương rất là lạ thường nghe không hai ông bà thì ở cái túp lều rất là nghèo rất đơn sơ mà cúng dường phật thực gì không biết cái món ăn gì mà lại phảng phất mùi hương đặc biệt ừ thì đại chúng biết rồi ngài đại ca diếp thì ngài biết ngay nghe không? ngài ca diếp quan sát biết ngay đây là vợ vợ chồng già này chính là vua trời đế thích và hoàng hậu nghe không cho nên ngài mới quả <laughs> ngài mới quả ngài quả thế nào ngài quả thế này này các vị lão tăng tế độ người nghèo khổ tại sao các vị lại biến hóa làm người già nghèo để dành của những người nghèo khác vậy ừ ngày của cái vợ chồng ông đế thích này nghe không? này các vị lão tăng ấy, có cái hạnh nguyện là tế độ những người nghèo khổ thế tại sao hai vị là vua cõi trời mà lại xuống đây là lại dành cái phần của người nghèo vậy ừ, đi dành cái phần này Đó. đấy ngài của ngài biết mà lúc ngài biết đấy. lúc ấy thì vua cõi trời phải hiện nguyên hình ra rồi đúng không và mới thưa ông ông trời đế thích ông thưa này bạch tôn giả Kính xin Ngài có tâm tế độ chúng con, tiền kiếp của chúng con, con làm rất nhiều việc phước thiện nhưng mà lại trong thời kỳ không có Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng xuất hiện trên thế gian. Chúng con cảm thấy tuổi phận nghèo nàn vì quả báu oai lực không sánh được với chúng chư thiên mà tiền kiếp họ được làm phước cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Đấy. Ông nói là con bạch bạch với tôn giả xin tôn giả thôi tế độ cho vợ chồng con con tuy là vua cõi trời nhưng mà chúng con vẫn thấy tủi phận lắm vì những kiếp trước eh, con làm phúc mà làm phúc rất nhiều mà làm phúc lại không, không có tam bảo xuất hiện cho nên làm phúc trong cái cõi đời không có ruộng phước tam bảo cho nên phúc tuy được làm vua cõi trời nhưng mà nó vẫn còn không được viên mãn vẫn còn thấy thiếu thốn nhiều lắm đấy thế nay thì và so với các vị thiên tử trên cõi trời con còn thua nhiều vị nhiều điểm nhiều mặt cho nên con muốn ngài độ cho chúng con đấy thế đại chúng và sau đó thì vua trời đế thích hoan hỉ mới thốt lên thế này ôi được làm phước thiện bố thí đến ngài đại đức ca diếp thật là phước báu vô cùng cao thượng đấy thế là tức là ông bà đã được cúng dường rồi nghe không cho nên là ông bà cũng vẫn được hưởng phước cho ông sung sướng được ngài nhận rồi là ông bà sung sướng ông thốt lên ôi được cúng dường đến ngày đại ca diếp này phúc báu thật là cao thượng Đấy. thì ngài đại ca diếp là một trong những vị đại đệ tử mà khi cúng dường là được phúc báu hiện tiền ngay ngay tức thời thưa đại chúng đấy đấy là những vị đặc biệt đấy. Thì đấy đại chúng thấy đến vua cõi trời mà còn phải xuống bòn phúc từ nơi chúng tăng đệ tử Phật. Đang con nơi đệ tử Phật thì chúng ta biết. Vậy thì chúng ta biết là tăng chúng thật sự là xứng đáng được cúng dường. Thầy xin kể một câu chuyện tiếp nữa về cái sự cúng dường đến chúng tăng ở đây cũng là Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp thì có rất nhiều những câu chuyện liên quan việc Ngài tế độ những người nghèo. Thì có một cái bà già nghèo khổ ăn mày rất là khổ bà sống bằng cái sự mà sự bố thí của người mọi người Đấy. thế thì hôm ấy bà đi xin thì cũng chả được gì người ta cái nhà này họ nấu cơm xong họ cho bà mỗi một miếng cơm cháy thôi để bà ăn thế thì ngài ca diếp á, hôm ngày cũng quán xét ngài mới ngài đi khất thực ngài quán xét ngài mới mới biết là bà già này sắp chết rồi cái bà bà già nghèo này ăn mày này sắp chết rồi và nếu bà chết bà sẽ bị đọa địa ngục do ác nghiệp của bà ấy đấy đại chúng thấy cái người nghèo người khổ trong kiếp này cũng thường đang là trả quả ác nghiệp đấy thưa đại chúng và nếu mà kiếp này không tu tí phước nào thì bỏ thân này có khi lại đọa nữa đấy thưa đại chúng vì sao vì chúng ta khi mang thân người mà nghèo khổ chúng ta hay oán hận hay trách móc trên, trong, trong kinh Bát Đại Nhân Giác mới dạy sao? Người nghèo khổ hay oán hờn, oán hờn trách móc, trách trời, trách đất, trách người. Tại sao tôi lại khổ thế? Tại sao tôi thế nọ thế kia? Oán trách. không biết rằng đây là mình đang trả nghiệp, cho nên những cái niệm sân hận, oán trách như vậy khiến cho mình mất phước báu nữa, chết còn đọa xuống dưới. đại chúng thấy không? chứ không phải là hay đâu. Đấy. Thế cho nên Ngài quan sát cái bà già nghèo khổ này, á, bà sắp chết rồi mà bà chết là sẽ đọa địa ngục. Cho nên với tâm từ bi, tế độ cho bà để thoát khỏi địa ngục và nhờ phước thiện bố thí bà ấy có thể được sinh lên cõi trời thì Ngài đã quyết định đi đến để khất thực ở chỗ bà ấy. Đấy. Thế thì khi Ngài, Ngài đến nơi thì lúc này á, ông vua trời đế thích ấy, lại muốn nhảy xuống để để kiếm tí phước nữa <laughs> ông lại xuống lần này ông xin cúng thì ngài không cho cúng ngài không mở nắp bát nữa nghe không ngài không mở nắp bát và ngài cứ đứng trước bà bà bà già ăn mày nữa ờ, đại chúng đấy khi chưa tăng đi khất thực thì phải mở bát mình mới cúng được vào mới sớt được vào thế thì ông vua trời đế thích lần này lại muốn xuống kiếm tí phước nữa cho ông lại hiện xuống à, ông ờ, đến để ông xin cúng nhưng ngài không mở nắp bát cho cúng à, biết ý ngài như vậy rồi cho nên ông cũng chẳng dám làm gì thế ngài đứng trước cái bà lão già ăn mày này và đứng mãi thì thì bà ấy bà cũng rất sợ kính ngài nhưng mà bà không hiểu bà nghĩ thế này ngài đại đức là bậc có giới đức lớn được phần đông tôn kính thân ta nghèo khổ không có gì quý báu để làm phước thiện bố thí đến ngài ta chỉ có mỗi miếng cơm cháy này không ngon lành gì cả và lại lại còn đựng trong một cái đồ không sạch sẽ, tức là bà đựng ở trong một cái chậu không sạch sẽ. Ta nào dám làm phước bố thí để sớt bát cho Ngài được. Đấy, bà nghĩ mà nghĩ từ tuổi thân, không dám cúng đại chúng. Vì, vì Ngài thì cao quý thế kia, trời người ai cũng vua chúa cũng đến quỳ lạy Ngài, mà mình thì là một bà già ăn mày nghèo khổ có gì đâu. Đại chúng biết ở Ấn Độ những cái người già người ta ăn mày ăn xin ấy, ăn mày gọi là trông rất là rất là thảm hại ấy, thưa đại chúng ừ. ăn mày trông rất là khổ não cái nước da của những cái người đấy nó nhăn nheo nó, nó trông rất là thảm, rất là khổ thảm thế thì bà không dám cúng bà mới nói thế này kính thỉnh ngài xin ngài đi nơi khác ạ à. ừ. bà nghĩ là có miếng cơm cháy này làm sao mà dám cúng cho ngài tôn giả đại ca diếp được ôi thỉnh ngài đi nơi khác thế nhưng mà ngài đại ca diếp vẫn đứng yên đứng yên ở đấy, không đi đâu. Những à, Phật tử, nhân dân xung quanh chạy đến, dâng đồ cúng dường Ngài, quỳ xuống dưới chân Ngài cúng, Ngài vẫn không mở nắp bát. Thế này chúng thấy, không mở nắp bát, không nhận cúng của ai cả. Thế thì bà già này bà mới nghĩ, hay là chắc là Đại Đức này muốn tế độ cho mình chăng? Bà lúc này bà mới khởi đến cái nghĩ thế. Thế và ngay lúc ấy thì bà phát sinh cái đức tin trong sạch, muốn được làm phúc, cúng dường đến Ngài bà liền đem miếng cơm cháy ờ, và dâng lên để sớt bát cho Ngài. Thì lúc này Ngài liền mở nắp bình bát và đón nhận cái miếng cơm cháy của bà. Thế và đại chúng biết ấy, không phải dừng ở đấy, mà Ngài này ra hiệu để cho đại chúng biết là Ngài muốn thọ thực ngay cái miếng cơm này trước mặt bà già này để cho bà thấy, nghe không? Chứ không thì bà nhiều khi bà lại nghĩ là chắc Ngài nhận cho mình vui thôi, rồi về khuyên Ngài vứt đi, ăn gì miếng cơm cháy này nghe không? thì bà sẽ mất phước của bà thế cho nên là ngài biết tâm lý của bà thế cho nên ngài mới ra hiệu cho mọi người lui ra và soạn cho ngài một chỗ ngồi ngài ngồi ngay trước mặt bà già này ngài bốc miếng cơm cháy ấy ngài ăn ngon lành trước mặt bà ấy đấy thưa đại chúng thế và sau khi ngài thọ thực xong á, thì ngài hồi hướng công đức phước báu này cho bà ấy và cũng trong ngày hôm ấy thì bà mất và sau khi bà mất thì bà liền được sinh thiên và lên cõi trời hóa lạc thiên đấy lên cõi trời hóa lạc và đại chúng biết không là ngài ca diếp mới nói với mọi người rằng là bà già này trong một tiền kiếp cũng là thân mẫu của ta đấy và khi mà bà có cái đức tin trong sạch nơi ngài và dâng cúng đến ngài thì bà tiêu được cái nghiệp địa ngục mà được cái phước báu sinh lên cõi trời hóa lạc hóa lạc thiên đấy thưa đại chúng thì chúng ta thấy rất là đặc biệt nghe không chư thiên còn còn phải dành phân cúng đấy. Đấy. phước báu thế thế cho nên ấy, tại sao ở trong đây này nói đệ tử đấng thiện thệ xứng đáng được cúng dường nghe không? đấy bố thí các vị ấy được kết quả vô lượng đáng nhẽ mình đọa địa ngục rồi Thế mà bố thí đến các ngài liền được phước báo sinh thiên, à, phước báo sinh thiên. Đấy, đại chúng thấy. Đây là sự thật. Chứ. Cho nên tại sao những ai hiểu biết thì người ta người ta rất là thành tâm, cung kính, cúng dường đến chúng tăng, nghe đến tăng bảo. Thầy xin trích tiếp câu chuyện về mẹ của Ngài Xá Lợi Phất trong một tiền kiếp, tức người mẹ tiền kiếp đấy. Bà này do khởi tâm bất kính với Tam Bảo, chồng bà ấy là một phú hộ giàu có và rất chăm chỉ làm phước cúng dường, nhưng riêng bà ấy thì lại keo kiệt buồn xỉn và lại không, không cúng dường bao giờ. Thấy chúng tăng đến thì bà lại quở mắng và rồi là à, đuổi đi. Đấy, cho nên sau cái kiếp ấy bà ấy chết, bà bị đọa xuống địa ngục rồi tái sinh lên làm một ngã quỷ, tức là là nhiều kiếp trước đấy. Bà là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất trong nhiều kiếp trước. Thế kiếp này bà là một ngã quỷ rất là khổ, đau khổ lắm thưa đại chúng. Thế thì hôm ấy bà ấy mới nhớ lại cái ngã quỷ này này, mới nhớ lại trong tiền kiếp là mình có người con mà người con ấy bây giờ đang là Đại Đức Xá Lợi Phất, là Tôn giả Xá Lợi Phất là đệ tử bậc nhất của Đức Phật. Ừ. Thế Thầy Bà mới tính cách là đến để xin Ngài cứu cho. Nghe không? Đó. Thế thì bà ấy tính thế nào? Hôm ấy thì bà ấy quyết định đi đến tinh xá và vào để đòi xin được gặp Ngài Xá Lợi Phất. Như vậy chúng ta mới thấy là thời Đức Phật ấy, ngạ quỷ ấy, họ có thể hiện hình và thấy được nhau. Nghe không? Thời nay mình không thấy, ít thấy ờ, ngạ quỷ tức là quỷ đói thế bà này thì bà bà đi đến đến tinh xá và bà đòi xin vào được gặp ngài xá lợi phất thế thì ờ, chư thiên họ ở cái tinh xá đấy họ không cho bà ấy vào ừ, họ không cho vào chư thiên mà giữ cổng họ không cho bà vào đấy nhớ đại chúng nhớ cho nên trong tinh xá trong chùa có chư thiên và chư thiên người ta có nhiều trách nhiệm lắm thưa đại chúng có hộ pháp chứ không phải không có chúng ta phải tin cái điều này ừ. thì bà này cái, cái ngã quỷ này khi mới đi vào tinh xá xin vào để gặp ngài xá lợi phất thì cái vị chư thiên gác cổng đó, họ không cho vào họ đuổi ra thế lúc này bà mới nói là tôi á, tiền kiếp tôi là từng là thân mẫu của ngài xá lợi phất cho nên là xin với chư thiên là cho tôi được vào gặp ngài <laughs> lúc này là cậy thân quen đấy nghe <laughs> không? xin cho tôi vào gặp ngài thì lúc này vị chư thiên bảo à thế là nếu mà, mà, mà là thân mẫu của th ngài xã lợi vất thì cho vào thế là vị đồng ý cho vào thế thì khi mà bà ấy vào rồi á thì gặp ngài xã lợi phất ý, thì ngài xã lợi phất mới nói thế này này ngạ quỷ thân trần chuồng hình dáng đáng thương hại ốm yếu da bọc xương thân mình run rẩy ngươi là ai lão tăng tế độ ngươi như thế nào Đấy, ngài hỏi à, thưa đại chúng sáng lợi phất là bậc thánh a la hán nhưng mà bình thường không dùng thần thông thì ngài cũng giống như chúng ta thôi và ngài cũng nhìn bằng con mắt nhục nhãn như chúng ta thôi lúc nào cần vận thần thông các ngài mới dùng dùng thiên nhãn hay dùng nhục nhãn là tùy thì ngài chắc cũng bình thường giao tiếp bình thường thì dùng bình thường thôi nghe không? thì ngài cũng thấy ngạ quỷ ngài hỏi thế là, là tại sao ngươi lại khổ sở thế trần chuồng xấu xí thế thế và ta độ ngươi như thế nào thế thì nghe ngài hỏi thì nữ ngạ quỷ mới thưa rằng kính bạch đại đức tiền kiếp của con đã từng là thân mẫu của ngài ạ do nghiệp ác khiến cho quả tái sinh con phải làm ngạ quỷ chịu cảnh đói khát đành phải ăn uống những đồ dơ bẩn như là nước miếng nước mũi đàm dãi người ta nhổ bỏ, nước máu mủ, uh, uống nước vàng chảy ra từ các xác chết, ăn uống đồ dơ của đàn bà, uống máu mủ của đàn ông bị chặt tay chặt chân, máu mủ của các loài động vật, sống không có nơi nương tựa trong các nghĩa địa, trong bãi tha ma. Đấy, tức là con phải sống đấy. Kính bạch Ngài, xin Ngài làm phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho con nhờ phước thiện ấy may ra con mới thoát khỏi cảnh khổ ngạ quỷ như thế này ạ. Đấy, bà bạch với Ngài, con tiền kiếp con đã là thân mẫu của Ngài. Nhưng bây giờ do con ác nghiệp, con bị quả khổ thế này, làm ngã quỷ phải ăn những đồ dơ bẩn cực kỳ bẩn thỉu và phải ở trong nghĩa địa bãi tha ma không có một chỗ nào để mà trú cả lang thang như thế làm ngã quỷ đói quỷ đói thế thì xin ngài làm phước thì ngài bố thí ngài hồi hướng đến cho con nghe không? để cứu cho Đấy, thưa đại chúng thế thì đại đức xá lợi phất nghe thấy ngã quỷ nói như vậy rồi thì cũng rất là xót xa ừ, cũng giống như câu chuyện mục kiều liên mà thấy mẹ mình làm ngã quỷ đấy ngài xá lợi phất cũng thế thấy thấy mẹ mình làm ngã quỷ thế rất xót xa thế và ngài về ngài bàn với mục kiều liên bàn với mục kiều liên thế và mục kiều liên mới mới đi đến cung vua gặp vua bình sa gặp vua bình sa và nói với vua rằng là kể lại cho vua nghe câu chuyện ngài xá lợi phất gặp ngã quỷ như vậy mà ngã quỷ này tiền kiếp là mẹ của ngài xá lợi phất bây giờ thì xin vua giúp cho Đấy. thế thì đức vua liền quyết định là sẽ xây liền bốn cái thất à, để cúng dường cho ngài xá lợi phất xây bốn cái thất để cúng dường Ngài Xá Lợi Phất. Và sau khi mà xây thất cúng dường cho Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài Xá Lợi Phất lại phát nguyện cúng dường bốn cái thất đấy đến cho tăng đoàn. Đấy, nghe không? Vua thì xây thất để cúng cho Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất thì lại phát nguyện cúng dường bốn cái thất đấy lại cho tăng đoàn để lấy phước báu. Và Ngài hồi hướng phước báu ấy đến cho, cho nữ ngạo quỷ. Đó. Thế thì ngay khi mà hồi hướng phước báo ấy cho nữ ngạ quỷ thì nữ ngạ quỷ liền bỏ thân ngã quỷ sinh nên làm thiên nữ có hào quang rực rỡ thân hình xinh đẹp y phục lộng lẫy và có lâu đài nguy nga tráng lệ đầy đủ của cải của chư thiên hưởng sự an lạc cao quý trong cõi trời đấy là trong kinh kể nhé. và đến hôm sau thì vị thiên nữ liền hiện thân xuống dưới trần này này gặp ngài mục kiều liên và khi gặp Ngài Mục Kiều Liên thì Ngài Mục Kiều Liên cũng hỏi là Thiên nữ ngươi có sắc đẹp tuyệt trần, hào quang sáng chói như vầng trăng, do phước thiện gì mà lại được sinh ở trong lâu đài, nguy nga tráng lệ, có đầy đủ mọi thứ ở trong cõi trời như vậy? Ngài Mục Kiều Liên cũng dùng nhục nhãn mình để hỏi thôi. Thế thì Thiên nữ mới, mới thưa rằng là Bạch Đại Đức, Bạch Đại Đức Mục Kiều Liên á, Tiền kiếp con từng là thân bẫu của Ngài Xá Lợi Phất và do ác nghiệp mà con bị quả báo làm ngã quỷ, đói khổ. Nhưng vừa qua con có đến gặp Ngài Xá Lợi Phất và xin Ngài làm phước, hồi hướng, cứu cho con. Cho nên bây giờ con đã được thoát cái thân ngạ quỷ và sinh làm chư thiên như thế này. Và bây giờ con xuống để con tạ ơn Ngài Mục Kiều Liên và tạ ơn Ngài Xá Lợi Phất. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì chúng ta mới thấy Đấy, cái cứu độ của chúng tăng không chỉ là cứu độ cho người hiện sống mà kể cả người đã mất. Trong Kinh Vu Lan đấy, vào Đấy, tăng chúng cứu độ cho người đã mất. Đấy, Chư tăng, tăng đoàn cứu độ cho người đã mất. Và đây câu chuyện này, Thầy nghĩ rằng có lẽ cái câu chuyện Mục Kiều Liên cứu mẹ cũng có thể một phần xuất sinh từ bài kinh này. Nghe không? Đấy. Nhưng mà ở đây lại là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất tiền kiếp và cũng được cứu như vậy. Đấy. Nhưng ở trong Kinh Vu Lan thì Đức Mục Kiều Liên là làm cúng dường trai tăng à, đến, đến chúng tăng để hồi hướng phúc báu cho thân mẫu làm ngã quỷ và thân mẫu được thoát ngã quỷ và rất nhiều chúng ngã quỷ trong ngày hôm ấy được thoát. Đấy. Đấy thì đại chúng thấy như vậy tăng chúng thật xứng đáng là cái ruộng phước tốt lành cho nhân thiên cúng dường và cúng dường các vị ấy được kết quả vô lượng nghe không? ngã quỷ mà sinh làm chư thiên bà già ăn mày đáng như đọa địa ngục cũng được sinh làm chư thiên đấy có phải là cái kết quả vô lượng không đại chúng đấy có phải kết quả vô lượng kết quả vô lượng ừ. thế cho nên ở đây mới nói là đệ tử đấng thiện thề mà xứng đáng được cúng dường bố thí các vị ấy được kết quả vô lượng. Chính Tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Có cái châu báu nào mà lại sinh ra cho mình được nhiều lợi ích thế đâu. Mình mua vàng, mua ngọc về mình tích chữ thì cũng chẳng thể sinh cho mình được như vậy. Nhưng mà đấy chính chúng Tăng sinh ra cho nhân thiên phúc báu như vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy. Hoán cải cả kiếp của mình một cái kiếp đọa lạc bao nhiêu nhiều năm tháng trong địa ngục ngã quỷ mà rồi ngay lập tức được chuyển hóa. Đấy là phúc báu của chúng tăng. Ừ. Rồi tiếp theo, các ngài tâm kiên cố, ly dục sống thánh đạo, khéo chân chính thiện hành, lời Phật Gotama chứng đạt được quả vị, thể nhập đạo bất tử, hưởng tịch tĩnh dễ dàng. Chính Tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đấy, ở đây An An ca ngợi, chư Tăng làm sao? Các ngài tâm kiên cố, ly dục, sống thánh đạo và khéo chân chính thiện hành lời Phật Gotama, chứng đạt được quả vị, thể nhập đạo bất tử, hưởng tịch tĩnh dễ dàng. Đấy. Tức là chư Tăng, chúng Tăng đệ tử Phật à, là những cái người tâm kiên cố nghèo và sống ly dục đấy thiểu dục chi túc ly dục như bài hôm trước thầy giảng nghe không? ly dục sống đúng với thánh đạo và chân chính thực hành lời đức phật dạy và đắc được quả vị một cách dễ dàng tất cả tăng chúng chưa tăng là cái người mà đã từ bỏ tất cả cho nên ý, cái duyên của các Ngài là cái duyên rất thù thắng để mà chứng đạt đạo quả. Ở đây, ý, Thầy thường lấy ví dụ chư Tăng cũng giống như là học sinh của trường chuyên. Đấy. Nghe không? Đấy, còn á, Phật tử là học sinh của trường, trường thường, trường phổ thông. Còn trường chuyên là người ta có điều kiện để chứng đạt. Ừ, tức là vào cái môi trường rèn luyện để cho mình chứng đạt. Cho nên chư Tăng, cái khả năng để chứng đạt thánh quả của chư Tăng là, là dễ hơn đối với người cư sĩ Phật tử tại gia rất rất nhiều lần. Ừ. Thế cho nên đây mới nói là thể nhập chứng đạt được quả vị mà, thể nhập đạo bất tử hưởng tịch tính dễ dàng. Nói dễ dàng là so với với người thế gian chúng ta, chứ đạo thì cũng không phải là dễ chứng. Nghe không? Nói dễ dàng là so với chúng ta, người, người cư sĩ, người Phật tử tại gia. Quả thật mà ước mơ chứng đạo là điều khó nhưng đối với tăng chúng thì không phải là khó cho nên mới gọi là dễ dàng và các ngài rất là kiên cố mà tất cả những bậc tăng sĩ chân thật đều có tâm chân thật kiên cố tu tập và, và thực hành lời Phật dạy một cách chân chính, một cách trung thực, nghe không? Đó, trung thực. Và các ngài có tàm, có quý, cho nên ấy, hổ thẹn mà tu hành. Ở đây Thầy kể một câu chuyện, có một vị Đại Đức tên là Aimita. Thì Đại Đức này á, sống ở trong cái động Kasaka, ở gần một cái, cái xóm nghèo. Hàng ngày ngày thì đi khất thực. Ở trong xóm ấy có một gia đình cũng rất nghèo, chỉ có hai mẹ con. Và mẹ con này có đức tin rất trong sạch với Tam Bảo. Cho nên hai mẹ con hàng ngày đều đều để dành phần cơm sớt bát cúng dường đến Ngài và xem Ngài như là người thân trong nhà vậy, rất là thân thiết. Thì một hôm ấy, người mẹ đi vào rừng, đi làm sớm, trước khi đi thì bà mới dặn con gái thế này, này con gái yêu, gạo ngon, sữa bò, bơ, đường thốt nốt, vân vân mẹ để ở kia. Khi sư huynh của con đến khất thực, ấy, con hãy lấy những thứ đó nấu và để bát cho sư huynh, phần còn lại thì còn con ăn. Nghe không? tức là bà mẹ rất là chu đáo trước khi đi vào rừng để mà hái củi mà làm ấy, là làm ăn đó, thì dặn cô con gái nhỏ ở nhà đấy tất cả mọi thứ đây gạo rồi sữa rồi bơ rồi đường vân vân mẹ để chỗ này này thế con ờ, tầm này khoảng 10 giờ đấy là sư huynh con chính là đại đức Ayamita đấy sẽ đi đến khất thực thì con đến con nấu nhanh xuất bát cúng dường cho ngài thế còn phần còn thừa thì thì con ăn nghe không thế thì cô con gái mới hỏi thế còn mẹ thì mẹ ăn gì ạ thì bà mẹ mới nói là con à mẹ đã ăn cơm nguội của ngày hôm qua rồi lại còn ờ, ăn với nước canh chua rồi bà ấy thì ăn cơm nguội của ngày hôm qua và ăn với canh nó bị thiêu rồi đấy nó lại chung canh thiêu thế bà rất là thành tâm không không ăn đồ mới mà cái đồ mới ngon để dành cúng dường cho đại đức ayata thế thế người con gái mới hỏi thế thưa mẹ thế còn buổi trưa mẹ ăn gì thì bà mới bảo là buổi trưa con nấu cháo tấm hạt tấm trộn với rau để mẹ về mẹ ăn tức là cái món ăn rất là tầm thường cái cơm tấm cơm hầm đấy gạo hầm đấy ừ, rồi để nấu với rau thôi để mẹ ăn đấy. còn những cái đồ ngon như bơ với sữa các thứ này nấu nên thành cái món giống như là mình gọi là súp rồi đấy để cúng dường cho cho đại đức đấy Thế thì trong khi mà hai mẹ con đang nói chuyện với nhau như vậy ấy, thì Đại Đức này đi đến cửa, khất thực <laughs> đi đến cửa, đi đến, đi đến cửa, nghe thấy hai mẹ con nói chuyện thế. Thì Đại Đức Amita mới, mới trầm ngâm suy nghĩ thế này. Tự Ngài, tự Ngài, tự Ngài nói với mình, này Amita hãy lắng nghe đây, bà Thí Chủ thì ăn cơm nguội với nước canh chua thiêu, Trưa nay bà ấy lại ăn cháo hạt tấm với rau, còn những thứ gạo ngon, sữa bò, đường thốt nốt thì bà ấy để lại để dành nấu, để sớt bát cúng dường cho ngươi, tự gọi mình là ngươi. Làm như vậy không phải bà mong được những thứ của cải gì nơi ngươi, mà thật ra bà mong thành tựu được quả báu an lạc nơi cõi người, cõi trời và niết bàn đấy. Những quả báu mà bà mong ước người có thể đáp ứng được hay không? Vậy nếu người chưa diệt đoạn, tuyệt được những phiền não trầm luân, thì người thật là không xứng đáng thọ nhận vật thực của bà thí chủ ấy. Đứng trước cửa nhà, hai mẹ con vẫn đang ở nhà nói chuyện với nhau. Ờ, thì Ngài tự nói với mình, này, Aimita, nghe không? bà thí chủ bà ăn cơm thiêu với nước canh chua thiêu, à, rồi ăn cơm hẩm gạo hẩm nấu với rau để dành lại cho, cho ta cháo, sữa, bơ, à, đường, tốt nốt, cúng cho mình. Bà không phải là bà cúng thế để bà cầu cái gì ở nơi mình đâu, mà bà đang bà cầu cái, cái phúc báu an lạc, cõi trời và niết bàn đấy, cõi người, cõi trời và niết bàn đấy thế mình có đủ để sinh cho bà cái phước báu hay không nếu chưa đoạn diệt được các phiền não nhiễm ô thì ngươi không xứng đáng tự trách mình đến thưa đại chúng tức là rất là tàm quý và ngay sau khi mà tự trách dạy mình như vậy thì ngài liền quay về cũng không để cho mẹ con bà biết quay về về hang không đi khất thực nữa và về hang rồi thì vắt chân ngồi thiền và phát nguyện thế này nếu chưa chứng đắc a la hán thánh đạo a la hán thánh quả và niết bàn ta sẽ không ra khỏi cái hàng này Đấy, phát nguyện giống như thái tử tất đạt đa à, trước khi mà đến cội cây bồ đề ngồi ngài cũng phát nguyện là dẫu rằng thịt có nát xương có tan mà ta chưa chứng được chân lý tối hậu thì ta quyết cũng không rời khỏi gốc cây bồ đề này Đấy, Ngài phát nguyện vậy. Thì ở đây ấy, Amita cũng thế, thấy mẹ con bà Thí Chủ người ta thành kính với mình như vậy, à, thành kính với mình như vậy, cho nên tự trong lương tâm mình nó hổ thẹn, tức là gọi là tàm quý, dằn vặt. Đấy, tự trách mình, tự dăn mình và quay về ngay và về phát nguyện và tu tập và do nhờ cái giới đức trong sạch của của ngài cho nên ngài hành thiền trong một thời gian rất là ngắn chứng luôn quả a la hán không? thưa đại chúng chứng quả a la hán ngay trong ngay trong sáng hôm đấy thế và chứng quả a la hán xong thì cũng vẫn còn chưa đến chưa hết cái giờ đi khất thực cơ mà <laughs> đại chúng <laughs> phải nói là câu chuyện rất đặc biệt đó. và sau khi mà chứng quả xong thì ngài lại à, ôm bát đi khất thực nghe không? đi đến nhà của của bà thí chủ này để khất thực và khi đến nơi á, thì cô con gái nhìn thấy Ngài thì mới rất là thấy Ngài hôm nay lạ lắm. trong, trong Kinh nói là cô con gái nhìn thấy Ngài, thấy gương mặt của Ngài trong sáng và thật đáng tôn kính, đáng lễ bái cúng dường. Và khi mẹ của cô gái vừa về đến nhà, cô liền chạy ra, cô khoe với mẹ rằng Mẹ ơi, hôm nay Sư Huynh có gương mặt khác thường hơn mọi ngày, gương mặt thật trong sáng lạ thường, thật xứng đáng tôn kính, lễ bái cúng dường mẹ à. Ừ. Tức là khi này lúc bây giờ là Ngài trở thành một vị Thánh A-la-hán rồi. Nên là chúng chắc chắn là một vị Thánh A-la-hán thì phải rất khác và tất cả mọi cái nó đều toát ra cái gì đấy rất là siêu thoát, rất là thanh thoát, cao thượng. Chân cô con gái cô cũng nhận ra, nghe không? Và bà mẹ hôm nay cũng thế, vô cùng sung sướng khi nhìn thấy Ngài bà nói rằng hôm nay đại đức con trai quý báu của ta chắc đã hoàn thành xong phận sự của một vị tỳ kheo rồi thì phải. Nghe Bà cũng rất là hoan hỉ và sớt bát cúng dường cho Ngài. Đấy, đấy thưa đại chúng. Thế ở đây chúng ta mới thấy An An tán thán làm sao? Các Ngài tâm kiên cố, ly dục sống thánh đạo. Đấy, cái tâm kiên cố giống như Đại Đức Amita đấy, phát nguyện nếu mà chưa chứng được, chứng đạt thánh quả, chưa đoạn diệt những phiền não thì quyết không ra khỏi nơi này cơ mà. Đấy, đại chúng thấy, đấy, các ngài kiên cố, ý chí như vậy. Và hổ thẹn tam quý, đại chúng thấy một cái vị đại đức như thế thì có xứng đáng để mình cúng dường không? Rất xứng đáng, biết hổ thẹn, à, biết hổ thẹn, rất là hổ thẹn, biết xoay lại, Bản thân Thành thế khi mà nhận của các Phật tử cúng dường thế, rất là hổ thẹn thưa đại chúng. Từ kiểm mình thấy mình cũng còn rất nhiều khiếm khuyết, mình cũng thấy rất hổ thẹn, cần phải cố gắng rất nhiều, thưa đại chúng. Ừ. Nhất là các cụ già, có cụ già bán dưa ở Hạ Long, ấy, ngày bán được vài chục nghìn đồng dưa muối, thế mà còn phải nuôi cháu, nhưng cụ vẫn dành dụm tiền ờ, thi thoảng mang lên chùa để cúng dường tam bảo thầy nhận những đồng tiền nhưng thầy thấy nó vô cùng nặng thưa đại chúng đấy cái trách nhiệm của mình nó rất là lớn rất là nặng làm sao để những người cúng dường ấy người ta có được phước báu đây thì mình phải tu thế nào tăng đoàn của mình phải tu ra làm sao đấy giống như đại đức amita này phải suy nghĩ có xứng không với lòng thành kính của người ta như vậy không đấy thưa đại chúng